tiếp nối um, bài uh, giảng của tuần trước vẫn là một cái đề tài liên lũy yeah, tiếp nối uhm. tuần này chúng ta uh, cũng theo cái nguồn mạch ý tưởng đó mà chúng ta uh, có một cái đề tài nó vừa lạ mà nó vừa quen cái đề tài nghe nó không có gì là Phật pháp hết đó ừ. là cái gì và tại sao Ừ. ở trong uh, sex trong uh, trong Shakespeare ông có một câu uh, trong một tác phẩm của Shakespeare ông có ông có một cái câu rất là nổi tiếng mà cũng rất là khó dịch bởi vì cái nghĩa nó rộng lắm đó là to be or not to be that is question phải hay không phải sống hay là chết có hay là không thì cái đó mới là cái vấn đề À, thì các vị biết rằng ở trong tiếng Pali ấy, nó có cái chữ bhu tác cũng nghĩa là chúng sinh và chúng ta biết rằng ở trong tiếng Anh có động từ to be rồi Pháp và có e avoir Đức là động từ sai thì tất cả những cái động từ đó nó, nó vừa là có mà nó vừa là là à, có mà là là thì toàn bộ đời sống của mình nó chỉ là động từ to be thôi động từ to be thôi thí dụ như người ta nói chúng ta làm làm làm thiện không phải vì cái đối tượng đó là ai mà bởi vì chúng ta là ai à, chúng ta làm việc thiện nói thiện và nghĩ thiện nghĩ điều lành đó không phải là vì đối tượng đó là ai mà bởi vì chúng ta là ai cho nên chúng ta mới làm thiện đó là một trong những cái ờ, gợi ý lớn để thấy rằng đó là đời sống của mình nó chỉ là động từ to biết thôi chúng ta là ai chúng ta là cái gì cái đó là cái quan trọng chúng ta thường nghĩ những cái rất là to tác ví dụ như là sự nghiệp rồi ừ, sự nghiệp tinh thần rồi tiếng tâm rồi quyền lực rồi uy tín à, rồi tình cảm chúng ta nghĩ đến chuyện chúng ta sở hữu cái này chúng ta sở hữu cái kia chúng ta nghĩ toàn chuyện lớn không mà cái chuyện quan trọng nhất à, chí tử cốt yếu nhất thì chúng ta lại quên đó chính là cái cuộc đi nghìn dặm nào nó cũng bắt đầu từ cái bước đi đầu tiên cái tòa lâu đài nào nó lớn cách mấy thì nó cũng phải được bắt đầu bằng những cái viên gạch đầu tiên một cái chiếc xe đạp chiếc xe đạp và một cái chiếc xe 18 bánh cái trọng lượng của hai chiếc xe này này nó cách nhau xa lắm nhưng mà cái điểm đồng của hai chiếc xe này đó tuy là về hình dáng về trọng lượng ấy, về cái cơ cấu vận hành cấu tạo thì đúng là nó khác nhau nhiều lắm nhưng mà hai chiếc xe này nó có một cái điểm giống nhau đó là cái phần bánh xe mà chạm với mặt đường ấy dầu là của chiếc xe đạp thì cái cái diện tích bánh xe mà chạm với mặt đường nó chỉ là một cái phần rất nhỏ so với tổng diện tích của chiếc xe đạp ừ. rồi cái chiếc xe 18 bánh cũng vậy dầu nó có đồ sổ cách mấy đi nữa thì cái phần diện tích mà cái phần tiếp diện cái phần tiếp xúc của uh, cái cái diện tích bánh xe đấy, mà cái phần mà chạm mía đường nó cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với tổng diện tích của chiếc xe chúng ta có là ai đi nữa đó, thì có bao nhiêu khác biệt đi nữa đó, thì chúng ta không có điểm đồng với nhau là đời sống của mỗi người ừ, nó diễn ra trong từng phút mình nói mình sống 75 tuổi 92 tuổi nhưng mà thật ra đời sống mình nó chỉ là từng phút hít thở từng phút buồn vui thiện ác thích ghét ừ, từng phút giây từng giây hít thở từng giây buồn vui từng giây thiện ác thôi nó giống như chiếc xe vậy đó dầu nó có lớn hay bé cách mấy nhưng mà cái phần nó, nó cái diện tích mà nó tiếp xúc mặt đường nó bao nhiêu hết đó. thì mình cũng vậy toàn bộ cái đời sống của mình nó được thiết lập à, trên à, từng cái khoảnh khắc hiện hữu rất là mong manh mà chỉ có cái người hiểu đạo chỉ có cái người hành đạo thì mới có thể sống một cách đúng nghĩa đúng mức và trọn vẹn ừ, cái gọi là đời sống còn không thì chúng ta đó là chỉ là những cái xác chết chưa có chôn thôi chúng ta sống mà chúng ta không biết gì mình hết chúng ta cứ nghĩ đến những cái cao vời những cái cao xa những cái hoành tráng những cái đồ sộ những cái nguy nga nhưng mà chúng ta quên một chuyện đó là từng phút trôi qua chúng ta đang như thế nào ừ. tôi có thể mạnh miệng nói rằng tuy không phải là một bác sĩ tuy không phải là một nhà khoa học khoa học không phải là một nhà sinh vật không phải là một chuyên gia hóa học nhưng mà tôi dám nói rằng mỗi cái giây phút hết thở của chúng ta mỗi cái ly nước mà chúng ta uống vào mỗi mỗi mỗi, mỗi giờ đồng hồ mỗi cái miếng ăn mà chúng ta ăn vào miệng mình đó, mỗi bữa đó ừ. mỗi ly nước mỗi miếng ăn mỗi cái hơi thở đó nó có một cái ảnh hưởng cực lớn lên trên toàn bộ cái sự nghiệp của chúng ta tôi dám mạnh cái miệng nói như vậy tôi chịu trách nhiệm đấy câu có câu tuyên bố đó từng bữa ăn á mình ăn cái gì mình ăn cái gì vấn đề là ăn cái gì cái lượng natri mỗi ngày mình nạp vào trong người của mình là bao nhiêu phần trăm cái lượng natri là màu trong muối đó à, rồi có lượng đường cái lượng cholesterol mà mình nạp vô cơ thể mình mỗi một ngày mỗi một giờ đó là bao nhiêu chính cái đó nó quyết định cái sức khỏe của chúng ta nha chúng ta có giỏi bằng trời đi nữa nhưng mà ăn uống tầm bảy tầm bạ thì mau đi lắm nha đó. rồi có chuyện hết thở đừng có tưởng rằng mỗi hơi thở là chuyện nhỏ sai sai chúng ta hít thở trong cái bầu không khí như thế nào ở trong rơm mình chắc biết cái gì đó không? cái bầu không khí ô nhiễm đó, nó khác với bầu không khí trong lành nhiều lắm khác nhau xa lắm Đấy. cho nên mình cứ tưởng là mỗi hơi thở là một chuyện nhỏ nhưng mà không anh thở ở đâu anh thở ở đâu à, và cái hơi thở của anh là hơi thở của một người tập luyện chuyên nghiệp hay là thở theo cái kiểu phản ứng sinh học tự nhiên à, còn sống là còn thở nó lại khác còn thở của người tập luyện nó khác thở của người mà khí công yoga nó khác cái thở của hành giả này khác Đấy. khác nhau nhiều lắm và mình thở ở đâu Đấy. mình thở ở chỗ khói bụi khí độc ô nhiễm nó khác nha và có thở ra mà quên thở vào cũng khác hơi thở gấp quá mình cũng sẽ mệt khác hơi thở thông thả thông thả sâu chậm nó khác nhớ nha cho nên từng hơi thở từng cái ly nước mình uống cũng vậy dạ, từng ly nước từng hơi thở từng cái miếng ăn dạ, đều ảnh hưởng rất lớn với toàn bộ cái đời sống của chúng ta Đấy. chưa hết nó còn có cái còn ghê nữa từng cái cảm xúc buồn vui từng cái giây phút thiện ác trong lòng của mình nó có một ảnh hưởng rất lớn thậm chí nó là ảnh hưởng toàn bộ đời sống của mình đừng có coi thường cái cái cái cái buồn vui nha vì sao vậy bởi vì cái gì làm cho anh vui cái gì làm cho anh phiền cái gì làm cho anh buồn cái giá trị của một con người nó tương đương với cái gì mà có thể làm cho anh ta vui và làm cho anh ta phiền cái câu này nhiều người không hiểu hoặc là hiểu nhưng mà họ bị sốc nặng mà đó là sự thật cái giá trị của một con người nó tương đương với cái gì mà anh ta thích nó tương đương với cái gì mà anh ta ghét nó tương đương với cái gì mà làm cho anh ta mỉm cười và nó tương đương với cái gì mà làm cho anh ta chảy nước mắt đổ lệ nghe tương đương nhớ cái đó cho nên từng giây phút buồn vui mình thấy nó không có đáng gì nhưng mà sai anh vui trên cái gì cái gì nó làm cho anh vui tại sao anh thích đọc sách tại sao anh thích đánh bài tại sao anh thích câu cá tại sao anh thích ngồi thiền tại sao anh thích tụng kinh Hả? tại sao vậy cái thích cái ghét của anh cái buồn cái vui của anh nó rất là quan trọng bởi vì nó phản ảnh toàn bộ cái con người của anh nó phản ảnh một phần nào cái gọi là đời sống tâm sinh lý của anh sức khỏe anh sao đó anh mới cười được tôi thấy anh còn cười có nghĩa là còn khá sức khỏe anh ok không cái tâm lý của anh nó phải làm sao đó anh mới cười được nó phải ok tối thiểu ở cái mức nào anh mới có thể cười được nha cho nên tôi nhắc lại từng cái hơi thở ra vào từng cái miếng ăn từng ly nước từng cái nụ cười từng cái niềm vui từng nỗi buồn từng cái suy nghĩ thiện ác thoáng qua trong đầu nó rất là quan trọng vì sao vì nó là phản ảnh cái con người thật của mình mà đồng thời nó còn là cái con đường dẫn ta về đâu đó tôi nói không biết bao nhiêu lần cái công thức sau đây trong Phật pháp mỗi giây trôi qua chúng ta đang kính đáo xây dựng một chốn về cho mình trong tương lai mỗi giây trôi qua chúng ta đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó cho nên trong cái bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nói nhiều về những nghi vấn từ đó là cái gì tại sao bao lâu uh -huh. tại sao chúng ta đi chùa chỉ trả lời đến câu hỏi này không là các vị đã đi được một quãng được rất xa trong cái hành trình tu học của mình tại sao mình đi chùa đi chùa để làm cái gì đi chùa để mà nhào xuống bếp nấu nướng dọn dẹp đi chùa để mà chạy vào trong thư viện mày mò ghi ghi chép chép đi chùa để kiếm một cái góc ván người thiền đi chùa để mà lên trên chính điện xin xăm để mà thắp hương để mình đánh chuông để mà cầu cẩn cái này cái kia đi chùa để gặp người quen tán dốc đi chùa chỉ vì cái tình cảm riêng tư với tăng ni hoặc một vài phật tử thân quen nào đó ừ. như vậy chúng ta có nhiều cái lý do đi chùa lắm cho nên cái chuyện đầu tiên trong người bài giảng hôm nay tôi nói đến cái chữ cái gì là chỗ đó và tại sao ừ. khi mà đã hiểu cái gì rồi đó tại sao mình phải đi chùa đó đi chùa để làm cái gì và tại sao mình lại chọn cái cái đó tại sao mình chọn cái đó ừ là bởi vì hai lý do một là do cái tiền nghiệp quá khứ nó đẩy mình vô cái thế đó một phần một phần nữa là cái tương lai của mình sau này nó ra sao là do chính mình bây giờ mình quyết định nha yeah, nhớ cái đó cái đó rất là quan trọng à, mình cũng muốn thấy người ta làm chùa mình cũng bắt chứ mình làm nghe mình úc mình Brisbane cũng muốn làm cái nhưng mà hỏi chứ làm để làm cái gì à, thí dụ như vậy tôi nói với tất cả cái tấm tình Ờ, chân thành nhưng mà sẵn nói nói hết ừ. thế người ta làm cái chùa nhưng mà mình cắt xong một tăng ni có về đó hay không nếu không có tăng ni thì chị em anh chị em bạn đạo có thường xuyên đoàn kết thường xuyên hợp mặt thường xuyên làm những cái việc tích cực ở đó hay không hay là hợp mặt nếu mà phe phái chưa hết cất một cái chùa Ờ, kể cả là mình là tăng ni nhưng mình sẽ sống ra sao trong thời gian ở đó mình có pháp học hay không mình có pháp hành hay không đừng có nói tới pháp hành nha đừng có nói pháp hành với pháp học pháp hành một cái chùa nó chỉ có giá trị khi mà nó có pháp học hoặc pháp hành và tốt nhất là cả hai Đấy. còn một cái chùa hay là một cái màu áo tu sĩ mà thiếu một trong hai cái này thì cái chùa ấy cái lá y ấy nó có giá trị gì nó có ý nghĩa gì uh ừ -huh chưa vậy cho nên á, ờ, trong cái bài giảng này tôi tại sao tôi chọn đề tài này bởi vì là tôi cứ phân vân là mình giảng thì có ai hiểu không tại sao tôi tôi bây giờ tôi rất có lý do là tôi giảng tôi phải mệt chứ à, tôi phải mệt chứ mà ai nghe bao nhiêu năm uh, giảng xong có giúp ích được gì cho thiên hạ không không hề có chỉ gây ra những cái rắc rối sao chép in nắng rồi kinh doanh gì đâu tao chứ không hề thấy có giúp đỡ được ai hết ừ, cho nên đó là cũng là một những lý do quan trọng mà coi như lớp kinh tạng mình coi như mình dẹp nó qua một bên nếu mà có trở lại đó là có lẽ trong một cái cơ duyên đặc biệt nào đó ừ, chẳng hạn như à, những lần chúng tôi về Calama thì mình sẽ có một cái uh, lớp học ở đó lớp kinh tạng thì dĩ nhiên là cái cái cái cái cái cách thức là lúc đó nó sẽ khác bây giờ nhiều lắm có khác nhiều lắm cứ là giờ nào thiền thì thiền giờ nào học thì học tôi chúng tôi muốn ờ, là có thể sẽ lập lại cái lớp đó nhưng mà lập theo cái kiểu mới nghĩa là không có thứ lớp từng bài nữa mà từng bài thứ lớp ở trong kinh tạng nữa mà là để ý cái buổi sáng thiền sư biến điện họ nói cái gì thì mình sẽ có một cái bài giảng tương đương một bài học kinh tạng tương đương vừa chánh tạng vừa chú giải về cái phần mà thiền sư mới nói buổi sáng mà đó là chuyện mai này nhưng mà chuyện trước mắt chúng ta phải tự hỏi mình đi vào đến cái râm này để được cái gì mình đi vào đây bằng cái tâm trạng gì bằng cái mục đích gì bằng cái ý hướng gì này cái đó lớn chuyện lắm lớn chuyện lắm đừng có nghĩ rằng đó là cái áo lam áo vạt khách vạt áo lục bình là là là phật tử chưa chắc đừng có nghĩ bằng vào vào trong cái râm đừng có nghĩ rằng móc cái cây bút ra ghi ghi chép chép đã là người học đạo chưa chắc này cho nên cái cái bài giảng tôi tôi tôi sau khi nhiều đắn đo đó tôi, tôi tôi quyết định trưa nay tôi nói về cái chữ tại sao và cái gì á và cũng cũng có một chút xíu tiếp nối cái bài giảng intensive ngày hôm qua cho lớp châu Âu á hôm qua tôi có nói thế này mỗi cái thiện của mình á nó là cái nền cho những cái ác và mỗi cái ác nó làm cái nền cho cái thiện miễn là còn phàm phu miễn là còn phàm phu nói tới nó mà không có giải thích đó, thì bà con thấy lạ lắm ổ vậy tôi tu khi tôi làm thiện nghĩa là nó là nền cái ác hay sao không phải nghe giảng mới được phải nghe giảng cái này tôi đi chùa là lòng lành đúng không giả định giả định giả định đi chùa là do lòng lành lòng lành nhưng mà chính vì cái bản chất của tôi tôi quá nhiều cái ganh tị quá nhiều cái tị hiềm tật đố ghen ghét cho nên khi mà tôi làm làm làm làm làm làm, làm phước làm công đức trong chùa đó tôi không có muốn ai hơn tôi hết tôi muốn tôi độc quyền tôi là tôi là thí chủ duy nhất trong cái bản vàng bia đá sổ công đức là tên tôi phải đứng đầu một là đứng cái bản chùa mấy cái bia bằng bằng cẩm thạch chắc mình tôi thôi còn nếu mà lỡ khác chung với ai là tôi phải khắc đứng đầu tiên hoặc là cái chỗ tôi ở chỗ trang trọng nhất uhm, chỗ trang trọng nhất dễ nhìn thấy nhất cái vị thấy chưa thấy chưa có nghĩa là chính vì cái bất thiện của tôi đó nó mới khiến cho tôi có một cái thiện không giống ai tôi đi chùa là thiện mà à, tôi bỏ tiền đó tôi bố thí là, là thiện mà ừ. nhưng mà cái thiện đó nó được đặt trên cái nền tảng tâm lý của một người rất là nhiều và đố kỵ đó như vậy trong trường hợp đó mình thấy nó có cái mối quan hệ rất là chặt chẽ ừ. giữa cái thiện và cái ác nó làm nền là nền như vậy rồi ngược lại trong cái thiện đó cái thiện của mình đó là mình nó nó nó, nó phải dựa trên cái nền ác của mình và cái ác của mình đó nó cũng dựa trên cái nền thiện của mình là sao có nghĩa là, là khi mình lẽ ra là mình xuống tay mình hại người trăm phần trăm nhưng mà nhờ à, mình có cái gốc thiện à, có cái vốn thiện cho nên nó là làm nó đã ngân nư thì ngừng không có làm nữa đó như vậy thì cái ác lúc này nó lại ừ, nhờ nó đứng ở trên cái thiện cho nên nó cũng có chừng mực các vị nghe chưa cho nên mỗi giây phút buồn vui của mình trong đời sống mỗi giây phút thiện ác của mình trong đời sống nó có một cái mối tương quan rất là chặt chẽ tại sao tôi thích cái này mà tại sao tôi ghét cái kia dạ thưa chính cái thích và cái ghét đó là câu trả lời khi mà tôi thích ấm thì tôi ghét lạnh khi mà tôi thích mát thì tôi ghét nực khi mà tôi thích khô ráo thì tôi ghét ẩm ướt mà khi mà tôi thích nước nôi thì tôi thích cái gì tôi ghét tôi thích nước nôi thì tôi ghét cái gì mà nó cằn cỗi khô cạn nha ừ. tôi thích sáng thì tôi ghét tối thích cứng thì ghét mềm mà thích mềm thì ghét cứng à, thích thơm thì ghét thối ừ, cứ như vậy đó ừ, toàn bộ đời sống của mình hễ mình thích cái này thì mình sẽ có một cái ghét ngược lại à, đó các chị nó rất là quan trọng cho nên hãy thường xuyên để ý xem tại sao mình thích cái đó lý do tại sao và cái thích đó nó sẽ dẫn tới cái gì trong đời sống của mình ừ, phải lưu ý cái đó rồi cái ghét cũng vậy mà ai làm được chuyện này đây chỉ có một người duy nhất có thể làm được chuyện này đó là hành giả tư niệm xứ hành giả tư niệm xứ nói ra thì nó dài dòng lắm nhưng mà cái chính cái chánh niệm nó giải quyết tất cả chính cái chánh niệm nó giải quyết tất cả buổi đầu là chỉ là làm gì biết đấy tôi nhắc lại buổi đầu là cái niệm coi như là chủ chủ yếu không buổi đầu cái chánh niệm gần như là chủ yếu chỉ làm gì biết đấy như về lâu về dài đó ngày dài tháng rộng khi mà chánh niệm nó vẫn rồi đó không? buổi đầu mình còn niệm theo giờ có nghĩa là mình sẽ sẽ thiền tiếng niệm xứ trong vòng 2 tiếng 3 tiếng à, mình ngồi xong cái lúc này là chánh niệm là mình nhào ra mình đi kinh hành thêm 2 tiếng 3 tiếng ngoài cái ngồi với ngoài cái đi ra là mình tự do cái đó chiều tháng mà phải tới một lúc nào đó giật mình thức giấc lập tức chánh niệm chánh niệm cho đến khi nào chìm vào giấc ngủ thì thôi mà hãy giật mình thức giấc là phải chánh niệm biết rõ mình đang như thế nào không có phân tích không có chọn lựa không kiếm tiền không trốn chạy không tống tống khứ không nghinh đó bất cứ cái gì hết không không có không có trước đây thì tôi nói trước đây mình cứ tìm cơ hội để mình làm phước còn bây giờ thì không bất cứ phút giây nào cũng là cơ hội công đức hết bởi vì cứ chánh niệm là công đức đi vào cầu ngồi cũng là công đức xúc miệng đánh răng cũng là công đức không miễn là làm trong chánh niệm à, cái đó là cái quan trọng từng phút trôi qua được mình tận dụng khai thác triệt để và rốt ráo bằng cái chánh niệm rồi sẽ có một ngày trên cái nền tảng chánh niệm ấy thì trí tuệ nó mới bừng lên còn cái ngày đó là ngày nào thì thì ok là sao tôi nói được ai biết cái ba la mật của các vị tới đâu cái ba la mật của mình nó vậy mà không có nhiều người đó ba la mật đủ rồi đủ rồi nha đủ rồi nhưng mà nó chưa tới cái lúc mà nó phát huy hết mức thí dụ như ngày sẽ là phát khi mà ngài gặp ngã sẽ chí tức là ngài ba la mật của ngài xong rồi không cần bổ túc gì nữa hết nhưng mà lúc đó trước khi mà ngài gặp ngã sẽ chí thì ngài hoàn toàn ngài không biết gì hết ngài đi theo ngoại đạo không? tới lúc mà ngài gặp ngài gặp trước khi mà ngài gặp ngã sẽ chí đó hai phút thì ngài cũng không biết cái gì hết ừ, hai phút tới lúc mà ngài gặp ngã sĩ chí rồi nghe một câu nói rồi vạn pháp do duyên mà có vạn pháp do duyên mà mất đó. thì khi mà ngài nghe được cái câu đó rồi đó thì ngài đắc tu đồ quật cái tầng thánh đầu tiên vĩnh viễn từ đây về sau không còn coi cái thân tâm này là tôi là của tôi nữa không không còn hoang mang nghi hoặc về cái thế giới về bản thân về con người về vạn loại chúng sinh hữu tình ở à, trong cuộc đời này nữa à. nhưng mà đủ chưa chưa ba la mật thì xong rồi đó nhưng mà cái hành trình này chưa phải một tháng sau trong hoạt hầu đức đức <coughs> phật xin lỗi một tháng sau trong lúc mà hoạt hầu đức phật à, nghe đức phật thuyết pháp cho người khác thì ngài mới đắc a la hán thấy chưa cho nên ba la mặt đầy đủ như vậy nhưng mà nó, nó phải có một cái lúc cái khi cái thầy cái thời buổi nào đó thì nó mới là đủ duyên à, nó có cái duyên kết duyên cuối cùng đó, đủ để cái, à, cái ba la mật kia nó, phát huy hết hết hết hết hết cái công suất này ở đây cũng vậy cứ sống chánh niệm cứ sống chánh niệm không có cầu mong đắc chứng cái gì hết nhớ nha trong cái chánh niệm nó không có cái cầu mong nha chánh niệm là có cái gì biết cái đó có thiện biết thiện có ác biết ác có buồn biết buồn có vui biết vui thì làm gì có cái cậu mà nó quẩn nó có cái cậu còn đang có cậu ừ. cứ sống chánh niệm rồi sẽ có một ngày tự nhiên cái mình lần lượt mình đi lần lượt mình đi qua những bước rất là ngoạn mục cái người mà gọi là bậc cái bậc tóc chính ấy, thì những cái bước đó nó chỉ thu gọn trong có một nháy mắt thôi. À, còn cái người mà gọi là động căng ấy, thì à, cái hành trình tu chứng nó chậm lắm nó phải chia ra nhiều giai đoạn nhớ nha ừ, chia ra nhiều giai đoạn cho nên nhiều người hôm nay cứ đọc sách về 16 cái tuệ rồi chín cái tuệ 10 cái tuệ 12 cái tuệ rồi cứ ngồi cái tưởng tượng tưởng tượng là ôi tất cả ai đắc cũng phải đi qua mấy cái tuệ đó giống như 12 cái lớp uh, phổ thông đầu đời vậy đó à, cứ lớp 1 lớp 2 không phải đối với cái bậc mà thượng căn tốc trí tốc chính người ta không có phải đi đi với kiểu mà lò mà dò dẫm mò mỏng từng bước vậy mà tất cả là trong cái nháy mắt là xong à, còn đối với cái người chậm á, thì mới có cái chuyện phân tích như vậy à, lúc lúc nào là thấy uh, sợ hãi ờ, trong danh sách lúc nào là thấy là chán nản trong danh sách lúc nào là lúc thấy thờ ơ lậm lùng dững dưng trong danh sách ừ, lúc nào ừ. còn đối với bậc thượng trí thượng căn tốc trí tốc chứng người ta không có vậy người ta không có vụ mà tám tuệ 12 tuệ gì là không có nhớ nha đó nhớ cái đó Ừ, và tôi quay trở lại cái nội dung chính của bài giảng đó là cái gì và tại sao yeah. Dạ. tức là chỉ có người sống tứ niệm xứ đó thì mới biết cái gì nó đang diễn ra tôi nói toàn bộ pháp môn tứ niệm xứ nó chỉ có cái cái cái cái hao và cái quáp hao có nghĩa là biết rằng mình đang như thế nào đang đi đang ngồi đang đứng à, biết rõ còn cái quáp là biết rõ rằng cái gì nó xảy ra trong lúc đó tôi đang đi mà tự nhiên tôi có cái cái có, có cái, cái cái cái cái tâm trạng gì vậy ta à, ok tâm xanh đang ngồi mà có một cái tâm trạng gì đó xuất hiện ô oh, ô oh, đây là bụng xỉn đây là ganh tị đây là tham ừ, đây là thiện cái này là đức tin nè cái này là tinh tấn nè cái này là trí tuệ nè à, biết thấy thấy rồi biết ừ. nhưng mà biết như vậy rồi thôi rồi tiếp tục ghi nhận cơ cái gì nó đang xảy đây nhớ nha đời sống tứ niệm xứ chỉ có làm hai việc thôi đó là biết rõ cái hao và cái quá biết rõ mình đang như thế nào và cái gì nó vừa xảy ra ừ, nhớ cả đó buổi đầu á thì à, mình không có đủ bé ừ, buổi đầu mình không có đủ bé mình thấy uh, mọi cái nó đang có mạc nó đang nó cái gì đó nó vừa xanh rồi nó đang có mặt rồi thì nó biến mất không xuất hiện rồi có mặt rồi biến mất nhưng mà sẽ có một ngày ấy, mình sẽ không còn thấy nó lê thê vậy mình thấy mọi thứ nó đang biến mất và cuối cùng mọi thấy mình thứ mình thấy rằng mọi thứ nó vừa biến mất lúc đó là lúc chuẩn nhất à, khi mà mình thấy được nó vừa biến mất là lúc nó chuẩn là lúc nó không còn thấy nó xuất hiện nữa mà chỉ thấy nó vừa biến mất thấy rằng tâm tham nó vừa biến mất cái tâm sân nó vừa biến mất biến mất có nghĩa là sao có nghĩa là khi mình thấy nó nó đã trở thành quá khứ rồi người học Adida nghe này nha mọi thứ luôn luôn là, là, là phải được ghi nhận là nó vừa biến mất mình thấy nó có nghĩa là một cái tâm khác xuất hiện để ghi nhận cái vừa rồi à, cái vừa rồi phải nhớ cái đó trong ma thì đàm không bao giờ có cùng lúc hai cái tâm tâm a đứng ngó và tâm b à, đứng núi này trong núi nọ không phải không có cái vụ đó trong ma thì đàm là khi mà có một cái tâm ờ, bất mãn nó xuất hiện đó là tâm sân và khi mà mà có một cái tâm ghi nhận đây là tâm sân nó thì tâm sân ngay lúc đó nó đã biến mất nó nhường chỗ cho cái tâm ghi nhận nó có mặt đó là tớ theo thị đà nha cho nên là hành giả rút ráo làm giả thấy rằng à, tâm sân của mình vừa biết mất tâm tham vừa biết mất nhớ cái đó nhớ thì hôm nay cũng muốn bàn sâu về cái chữ tại sao và cái gì cái gì và tại sao là để mình bàn sâu về cái kiểu sống kiểu ăn ở mặt giao tiếp kiểu học kiểu hành kiểu tu của mỗi người ờ, cái chúng ta mỗi người có một cái thân phận riêng chúng ta đến đây bằng một cái hành trình riêng chúng ta có một cái duyên nghiệp chúng ta có một khuynh hướng tâm lý riêng nè nhé cái đó là cái riêng nhưng mà cái điểm chung của chúng ta là cái gì là đều sinh tử giống nhau đều là phàm phu giống nhau và đều là đau khổ giống nhau đó là điểm, điểm giống nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là cái nhận thức của mỗi người về bản thân và về cuộc đời không giống nhau có người họ không quan tâm lắm cái chuyện chết rồi đi về đâu nói họ vô thần nó họ di vật sao đó thì cũng được nhưng có tôi biết ngay trong số những người mà trên đầu thờ Phật á, à, thì vẫn có cái thái độ đó vẫn không hiếm người tôi biết tôi quen có thái độ đó ờ, nói thờ Phật nhưng mà không có quan tâm lắm cái chuyện đời xã kiểu khác họ chỉ nói chuyện trước mắt sống sao nó vui à. cái người hạ căn thì sống sao nó vui sống sao như mình thích thôi đó là hạ căn cái bậc trung căn là sống sao mà thiện sống làm sao đừng có ác đừng có bất thiện ừ, đó là bậc trung căn còn cái bậc tượng căn á thì luôn luôn sống trong một cái nhận thức rốt ráo rằng thiện ác đang có mặt thiện ác đang mất đi đó là bậc thượng căn bậc thượng căn họ không có còn quan tâm đến cái thiện ác họ chỉ biết rằng cái ác vừa biến mất cái thiện vừa biến mất thôi chứ họ không có cái không có chìm sâu như hạng nay. hạng trung căn là ăn rồi cái cấm đầu đi làm từ thiện đi cúng dường đi bố thí lung tung hết à, cái đó là bậc trung căn còn cái bậc hạ căn là là chỉ có quan tâm đến thích ghét buồn vui thôi nha còn cái bậc trung căn là đi cầu tìm công đức làm được nhiều nó vui và cái hạn này rất là dễ bị bị tổn thương nha làm phước rồi gặp họa cái là lòng không có vui và cái niềm tin nó bị dao động à, làm phước mà gặp họa là tự nhiên cái là nó dao động liền mình đang sống bằng lòng lòng lành mà sao gặp toàn ờ, cái dân trời ơi không sốc làm phước mà gặp quả không à sốc mình là bạn tốt rồi gặp toàn là người hèn người xấu không à sốc mình đem cái tính tâm của mình vô mình quy mình lay cúng dường ờ, mấy ông mấy bà mà bây giờ ông bà không có xứng đáng như mình nghĩ sốc đó, là hạng hai còn hạng ba thì không cái gì cần làm thì làm chúng ta phải nhớ thế này cái việc cần làm nhất trên đời này là cái gì đó là việc thiện trước mắt cái đối tượng mà xứng đáng nhất để mình làm việc thiện đó là gì là đối tượng trước mắt cái thời điểm mà quan trọng nhất để mình sống thiện là gì đó chính là về điểm thời điểm trước mắt tại đây và bây giờ đúng không? nói như vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận cái chuyện cái vị cúng dường Katina phủ nhận cái chuyện cái vị ở điển độ không nhưng mà tùy duyên à, tùy duyên cái quan trọng nhất là ngay bây giờ và tại đây à, à, biết rõ cái gì đang xảy ra đó chính là đó chính là cái hành trình mà tu học rốt ráo nhất mà đúng với lời Phật nhất chính Đức Phật kêu gọi mình à, trong kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ chính ngày kêu gọi mình ngày dạy rằng hãy tự làm hải đảo tựa nương ừ, bằng cách là tu tập bốn niệm xứ xem lại trong kinh đại đế bán niết bàn có đúng như vậy hay không hay là tôi nói à, à, trong đại bán niết bàn dạy như vậy hãy tự làm cái hải đảo nương tựa cho chính mình không nương tựa vào cái gì khác à, đó chính là tu tập bốn niệm xứ nha tu tập bốn niệm xứ thì ngay trong tôi đã nói ngay trong cái chuyện ăn chuyện mặt của mình á, à, cái dự ăn gì mặt mình tại sao à, tại sao mà mình ăn cái đó à, và cái đó cái món đó nó có hại có lợi gì cho sức khỏe của mình chị ăn uống rất là quan trọng rồi chuyện hít thở rồi những cái suy nghĩ trong đầu của mình chỉ có đời sống chánh niệm chúng ta mới liên tục nhận ra cái gì nó diễn ra trong cái sinh hoạt của mình trong cái đời sống thường nhật của mình mà thôi nha từng cái ăn cái mặt hơi thở từng cảm xúc buồn vui từng cái tư tưởng thì nghe tất cả rồi nói xa hơn rộng hơn nôm na ví con hơn đó chính là những sinh hoạt lớn ví dụ như mình đi chùa à, à, mình đọc kinh sách mình nghe băng giảng à, gặp gỡ tăng ni à, cúng dường phô bố tí phục vụ à, công đức công quả thì tự hỏi mình vậy chứ là mình làm những cái đó với mục đích gì mình phải biết chứ à, mình phải biết à, nếu mà mình mình không phải là mình ăn rồi mình đi để ý cái chuyện xấu thiên hạ mà cái chuyện quan trọng nhất là mình nhìn mình trước cái đã à, mình mình nhìn mình đừng nhìn ta nhìn mình trước mình nhìn mình coi có mình nghĩ gì về cái đời sai kiến khác tôi nói một lần nữa tôi không hề kêu gọi quý vị phải quy y tam bảo tôi cũng không hề kêu gọi các vị phải tin có kiếp trước kiếp sau tôi chỉ nói chuyện rồi các vị tự lựa nha chứ tôi không có cái, cái chuyện tôi không khoái cái chuyện mà nhồi sọ tiên truyền tẩy não tôi cái chuyện đó nó, nó, nó, nó tào lao lắm nha ừ, tôi chỉ nói cho bà con nghe là tại sao ừ, tại sao và cái gì tại sao mình sống thiện tại sao vậy thứ nhất mình sống thiện không phải là vì ai mà bởi vì mình là ai chứ không phải là vì người khác à, mà cái thứ, thứ, thứ đó là nói về cái cái, cái đầu tiên đó là cái nhân nhân thiện đó chúng ta làm thiện không phải là vì ai mà vì chúng ta là ai cho nên chúng ta mới làm thiện sẽ có một ngày chúng ta thấy rằng chúng ta làm thiện đó, nó cũng không phải là à, vì cầu công đức mà bởi vì chúng ta không thể sống ác thí dụ như trước một cái một cái cái cái cái, cái, cái, cái cơ hội để làm bố thí thì mình bố thí không phải để mình cầu công đức không phải bố thí để cho người ta thấy để người ta khen người ta nể người ta ngưỡng mộ người ta ghen tị mà lúc bây giờ mình bố thí là chỉ vì cái lòng từ bi của mình cái niềm tin của mình nó thúc đẩy mình làm chuyện đó chứ không phải là mình vì cầu mong cái gì hết mà tự nhiên nó trào ra tại tại sao mình phải ngồi lên mình ngồi thiền tại sao mình phải đi đứng trong chánh niệm là bởi vì lúc đó chính mình lúc đó mình thấy mình không thể sống thất niệm sẽ có một ngày có thể sống thiện chỉ đơn giản là vì không thể sống bất thiện thì cái đó mới là cái mà tôi muốn nói đó. còn làm thiện mà còn làm cái kiểu mà đặt điều kiện làm thiện mà cái kiểu trả giá kiểu mà là chạy búa đó là chưa khác à. nhưng mà sẽ có một ngày các vị không thể sống thất niệm cho nên phải sống có chánh niệm sẽ có một ngày các vị không thể nào mà buông cái lời ác ngữ ác khẩu nói người khác được mà quý vị chỉ có một cái chọn lời duy nhất là nói cái lời cam ngôn mỹ từ cái lời mà nó có nó được thúc đẩy bởi trí tuệ bởi từ bi bởi vì một cái câu nói thiện ngôn nó phải gồm các cái điều kiện sau đây <clears throat> một là atthava đi có nghĩa là cái lời nói nó phải có cái cái lợi ích phải có cái ý nghĩa giúp người à, giúp mình thì cái đó mới gọi là lời thiện ngôn atthava đi thứ hai nó gọi là ừ, ca gọi là ca nó ra đi tức là cái lời đó nó phải là nó đúng lúc thứ ba đó là phu táo va đi cái lời nó là phải là lời chân thật là nó đúng sự thật nhớ nha như vậy thì một cái câu nói thiện ngôn chuyện đầu tiên là bu tớ va đi có nghĩa là nói đúng sự thật thứ hai là ấp tớ va đi có nghĩa là là nó có lợi ích bởi vì cái này cũng đúng sự thật nhưng nó, nó không cần thiết Ví mình ăn mình gặp nhau mình bàn về ba cái bùa chú phong thủy võ thuật khí công bàn về thời trang bàn về tình hình thế giới kinh tế chính trị mấy cái đó cũng là cái có thật chứ à, những cái có thật chứ đó là những cái đang diễn ra những cái nó làm nên cái diện mạo của thế giới trong từng giờ mà nó có nó, nó, nó, nó là bu tao và đi đó nhưng mà nó không có ách tao và đi nó không lết nó không lết cho cái đời sống tâm linh tinh thần của mình à, như vậy thì mình, mình muốn nói cho cái lời giải chuyện đầu tiên là phải nói đúng sự thật bu tao và đi cái thứ hai nó là phải là ách nó va đi và nó lại là lời lợi ích cái lời mà nó dẫn đến một cái lợi lạc cho đối, đối phương nhưng mà cái thứ ba nó cũng quan trọng không kém đó là ca lá va đi và nó đúng lúc tôi có gặp không ít người có một thói quen lạ lắm không biết nói là thấy ghét hay là dễ thương mình không không nói được tức là khoái khoái giản à, đầu óc đầu cổ tóc tai đầy đủ mà cứ gặp ra là cứ đè nó ra mà giảng đạo để chị nói cho em nghe để ờ, chú nói cho cháu nghe tức là mình không biết người ta có sẵn sàng nghe hay không mà cứ đè ra mà giảng à, thì cái đó gọi là không phải là calavadi có nghĩa là mình ờ, không có phải là, là, là, là bậc hiền trí ờ, có được bảy cái pháp hiền trí đó. một là tri nhân tri quả à, tri nhân có nghĩa là nhìn cái chuyện nó biết nó sẽ dẫn về đâu tri quả là nhìn cái này biết nó từ đâu nó tới tri kỷ là biết rõ mình cần phải bổ sung cần phải sửa chỉ chỉnh cái gì cần thêm cần bớt cái gì à, còn tri bỉ là biết đối tượng trước mặt mình là ai để mà mình liệu về nói năng cư sĩ tri hội là biết cái hội chúng này nè nó như thế nào để mình làm mình sống như nó phải phép tri thời nghĩa là cái lúc này làm được cái gì và lúc này không nên làm cái gì còn tri độ có nghĩa là cái biết chừng mực dạ, biết cái chừng mực dạ, biết cái chừng mực chuyện không nên làm thì không làm đúng nhưng mà trong cái chuyện nên làm nó cũng phải biết chừng mực à biết cái giới hạn tới đâu đó là maximum điểm dừng của nó chứ không phải mình nói cái chuyện nó hay là đúng không thì cứ, cứ làm được là làm là sai bởi vì có nhiều cái chuyện ấy có nhiều cái chuyện ờ, nói nói ra thì nó hay đó nhưng mà thê khi ờ, làm này nó hay đó nhưng mà thêm nữa đó thì nó hết hay rồi giống như mình nói pháp cho người khác nghe đó là chuyện tốt nhưng mà trong một cái thời điểm trong một cái bối cảnh trong một cái không gian một cái trường hợp một cái điều kiện một cái dịp nào đó thì ok nhưng mà cứ mà tràn lan ở đâu mà cũng ngồi mình nè ta ra mình, mình ngồi mình giảng đó, thì nó kỳ lắm à. ừ. cho nên cái cái chuyện mà tu hành đó, làm lành đánh dữ chúng ta cũng phải nhớ buổi đầu nhớ những cái bước sau đây buổi đầu à, thì chúng ta gọi là còn ờ, thiết tha yeah còn cầu cái công đức dạ, còn cái thiết tha dạ, làm là phước này phước kia dạ, để đời sau kiếp khác được quả báo nhân thiên nhưng mà sẽ có một ngày đó thì chúng ta thấy rằng còn quẩn quanh trong các cảnh giới nhân thiên thì cái khả năng xa đọa còn cực lớn không cho nên là sẽ có một ngày chúng ta thấy rằng cái, cái đời sống an lạc nhất của một người đó chính là đời sống chánh niệm bởi mà nãy tôi nói là tôi đi luôn tôi quên quay lại đó tại sao chúng ta phải sống thiện là bởi vì chuyển động tiên chúng ta không thể sống ác sẽ có một ngày chúng ta thấy rằng chúng ta sống ác đó, không không có khả năng đó sống ác nó không an lạc đúng mà nó cũng phải là con người của mình cứ một phút sống thiện chúng ta ai được an lạc một phút đó là nói hiện tại còn cái chuyện mà quả báo báo ứng đời sau thì thì, thì xa xôi lắm à, xa xôi lắm bây giờ tôi bắt quý gì phải tin là làm phước kiếp này thì kiếp sau được tôi không có muốn nói cái đó tự nhiên bây giờ tôi tôi, tôi di vật tôi vô thành người nào tôi cũng hay nữa không à, cho nên bây giờ tôi không muốn nói cái đó nữa tôi chỉ nói vắn tắt đó là anh là ai thì anh mới sống thiện được đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai à, còn cầu cái quả sinh tử tốt hơn là đoạn kiến đúng nhưng nó còn có một chỗ khác cao hơn phải đi đó chính là sẽ có một ngày mình thấy thấy được cái bất thiện cũng là tu nhận diện được cái thiện nó đang có mặt cũng là tu đó mình tu sẽ có một ngàn tu toàn rồi bằng cái chữ cũng thôi tu còn tu toàn là chữ cũng như trong thời điểm này có người hỏi tôi chứ đạo Phật ờ, nếu gom là trong một chữ vừa nghĩa nghĩa lý hành trì nhận thức gom trong một chữ thì sư chừa lời chữ nào có nó tôi thích nhất chữ cũng Đó, nhưng mà chữ cũng là giải thích cái cũng thứ nhất là mình thấy được rằng đó thích ghét buồn vui gì thì nó cũng cũng là vô ngã vô thường cũng là do các duyên mà có cái cũng thứ hai đó là giàu cho phước báo nhiều cách mấy có về cái cảnh trời nào đi nữa rồi cũng có lúc nó đi xuống mà nên mà chỉ có bậc thánh đó thì cái ngày mới chán cái cũng mà trong ngôn ngữ trong tiếng việt mình mình biết cái chữ nếu mà chỉ hiểu cái chữ cũng đó mà mình để cho đốt ráo đó, chỉ cũng có đồng nghĩa với vô số vấn đề với vô số hệ lụy các vị biết chỉ cần có chữ cũng là hệ mệt rồi không chữ cũng là mạnh lắm ừ. cho nên là thiện thích ghét buồn vui cũng đều vô thường mà thiện hay là ác thì nó cũng là cái nhân sanh tử và cuối cùng cái thiện hay cái ác nó cũng đều là luôn luôn sanh diệt phải thấy bực ba cái cũng ba cái cũng nhớ thấy được ba cái cũng đó thấy được ba cái củng đó, đó cái củng đầu tiên là thấy rằng thích ghét buồn vui đều là vô thường cái củng thứ hai là thiện ác nào cũng cũng là cái nhân sanh tử và cái củng thứ ba là cái nào cũng đều là sanh diệt thì sẽ có một ngày hành giả mới thấm ra một điều không phải là mình tu cao rồi mình chê công đức không phải sẽ biết cái đó là đoạn kiến nha không có chê không phải tu lâu rồi cái mình bất chấp thiện ác sai cái đó là đoạn kiến không phải mà lúc bây giờ là mình thấy tụi nó nằm trong một cái chữ cổng đó nghĩa là vẫn tiếp tục hành thiện lánh ác nha nhưng mà hành thiện lúc bây giờ không phải vì cầu cái quả nhân thiên sanh tử mà vì mình không thể sống ác giống như một cái đứa bé nó ăn dơ nó ăn là nó bôi tùm lum lên, lên, lên mình lên ờ, áo nó ờ, rồi khi nó bị la đó thì nó bắt đầu nó ở sạch nó ờ, không dám bôi nữa mới nó ăn giờ rồi nó chạy chà nó đưa cái tay nó cho gì nó cho má nó rửa nó dập nhưng mà nói vậy chứ lúc đó nó cũng chưa ý thức cái giờ là cái gì chưa sẽ có một ngày khi nó 10 tuổi 12 tuổi 15 tuổi 18 tuổi lúc đó có năng nỉ nó giờ nó giờ cũng không nổi cái kêu mà nó ăn mà nó cầm dính đầy rồi bôi lên mình rồi bôi lên áo là nó làm nổi sẽ có một ngày nó ở sạch không phải là vì nó sợ bị la nó ở nó ở sạch không phải là vì nó muốn được khen mà nó ở sạch là bởi vì nó không có khả năng ở dơ nữa nó không có cái điều kiện tâm lý cho nó ở dơ nữa nhớ nha cái này quan trọng lắm thì thử thử hỏi hôm nay mình đi chùa mình có mình nuôi cái hạng nào trong những cái hạng mà chúng tôi cái chuyện thứ nhất mình có đúng là làm lành lánh dữ chưa chưa chắc chưa chắc là quý vị cái hạng đầu tiên đó là mình có đúng là cái cái cái hạng người mà biết làm lành lánh dữ không chưa vì sao vì cái định nghĩa của mình về cái chữ lành và chữ dữ này đó nó còn cạn và nó còn hẹp dữ lắm làm làm lành là sao mình hiểu lành đây có nghĩa là phải bố thí cúng dường tụng kinh rồi thiền phục vụ lao dịch chấp tác cho tam bảo đó mà là lành hiểu vậy thì nghèo quá mà mỗi cái suy nghĩ làm mỗi cái suy nghĩ mà có từ bi trí tuệ tham nhẫn thiền định chánh niệm trí tuệ thì mỗi cái suy nghĩ đó đó mình là làm chứ còn mình chỉ đây gói gọn trong một số cái sinh hoạt nhất định nào đó rồi gọi đó là làm thì nghèo lắm cái gì cái đó là nghèo lắm nhớ nha rất là nghèo như vậy thì chuyện đầu tiên á thầy đó là mình mình có phải là cái hạn mà biết làm lành lắm dữ chưa là mấy cái chữ lành dữ mình định nghĩa chưa có đúng mà mình cái hiểu lầm nghĩa là mình môi ra một số cái chuyện mà làm ai cũng thấy tôi thấy cái hình như cái đó hơi nhiều rất là nhiều phật tử của mình là ờ, họ cứ hiểu làm lành cái nghĩa là làm phước làm công đức mà họ cứ lại làm những cái gì mà người khác thấy thì cái đó mới đáng kể họ quên một chuyện rất là quan trọng cái lòng lành đó là cái mai thấy mà cái đó mới là cái nguồn cội của vạn pháp lành nha cái lòng lành mới là quan trọng còn họ hiểu cái chữ lành này có nghĩa là là cái chuyện gì hay ho mà ai cũng thấy đó. còn cái đợi cái nội tâm của mình đó, nó như con dầu thì không sao hết à, ganh tị ghen ghét tị hiền của nó không sao hết cái quan trọng nhất là năm nào gia đình tôi bản thân tôi cũng làm thí chủ năm chùa ba chùa chẳng đó. đi đâu cũng thấy là gọi là, là, là, là bản vàng bia đá sổ công đức là gia đình tôi đứng đầu đó. cái đó là mới là lành làm đường làm cổng làm tượng đúc chu ngân sách cái nào cũng phải chừng trần chân chừng ương cái tên tuổi của tôi của gia tộc tôi người thân tôi thì cái đó mới là lòng đa phần mình tưởng mình tự biết nghĩ như vậy đó à, mà nói ra thì chối đâu đâu có đâu có ngu như vậy nhưng mà thật đó như vậy mình đa phần 99 phần trăm là mình hiểu cái chữ lành ở đây có nghĩa là những cái việc thiện mà ai cũng thấy à, còn mấy cái mà người ta không thấy thì mình cũng làm làm tại vì đối với mình nó, nó, nó có thể là nó không có lạnh lắm nó cũng lạnh mình cũng còn hơi cứ vá víu chút đỉnh à, vá víu chậm thiếu trong khi đó cái lành ở đây nó phải là ba nghiệp thân khẩu ý mà cái nghiệp ý đó là gốc nó là gốc ừ, nó là gốc của hai cái nghiệp kia nhớ nha ừ. cho nên cái chuyện đầu tiên là quý vị tự hỏi lòng mình mình bản thân mình có phải là cái người mà làm là một câu này là thấy đủ mệt rồi nha ừ mình chưa phải là người làm lành lắm dữ, bây giờ làm lành đến đây là mình phải làm ngay cả trong những cái việc vô danh không ai thấy đó là làm lành còn lắm dữ là sao lắm dữ đây không có phải dữ để mình định nghĩa ngộ lắm dữ đây nghĩa là phải là đốt nhà cướp của giết người giật chọc róc sách móc túi lừa đảo lật lọng những cái gì mà pháp lực có thể sờ gáy được cái gì mà cảnh sát công an thấy được cái gì mà bị xã hội lên án thì cái đó mới gọi là ác hiểu vậy thì nó nghèo lắm hiểu vậy là còn lâu mới đắc đạo được bởi vì những cái ác mà mà mà, mà những cái điều giữ những điều ác những điều xấu mà để cho người ta thấy được nó mới là ác vậy là tiêu rồi à, à, cái đó mới là thiện ngoài da chứ quý vị à, thiện ngoài da mới là cái ác ngoài da thôi cái ác bên trong tủy trong xương đó cái đó mới là là, là, là, là rốt ráo nha thì cái thiện cũng vậy cái thiện nó thiện trong tủy thiện trong xương kìa chứ còn cái thiện ác mà mình định nghĩa đó, đó giờ mình hiểu đó là toàn là ngoài da không à ngoài da là sao ngoài da nghĩa là cái mà thiên hạ ai cũng thấy xã hội thấy pháp luật thấy chính quyền thấy dân chúng thấy bàn dân thiên hạ thấy ừ, thì cái đó mình, thì mình mới kể vậy làm được à, như vậy thì ngay trong cái cái, cái hạn đầu tiên là làm lành lánh dự là mình đã hiểu hết rồi. à, thì nói chi là cái hạn hai cái hạng thứ hai là mình thấy rằng nó làm lành nó đánh giữ làm lành là bởi vì tôi làm lành đánh giữ bởi vì tôi đánh giữ à, chưa à, tới cái hạng thứ ba mới khác lìa bỏ cái ý niệm ngã sở ngã và ngã sở không còn cái ý niệm mà tôi hay là của tôi tôi thiện tôi ác nữa mà lúc đó chỉ có ghi nhận thiện vừa mất cái ác nó vừa mất hoặc là cái thiện nó đang có mặt hoặc là cái ác nó đang có mặt chỉ ghi nhận như vậy thì cái thiện lúc bấy giờ nó mới là rốt ráo à, rốt ráo và cái chuyện làm lành lánh dữ lúc này nè nó mới đúng là rốt ráo nha còn không thì coi như mình toàn là tu ngoài da không mà tôi đã nói rồi tu cái gì đắt cái đó tôi đã nói không biết bao nhiêu triệu lần triệu lần tôi nói mình tu cái gì thì mình đắc cái đó mình tu mà mình chỉ biết niệm công mà mà cái đầu mình nó rác không thì mới mốt mình đắc nguyên cái mỏ của mình đó là mình đắc thì không có thấy nhưng mà đẻ ra là nguyên cái mỏ giống như là cái mà cái cá và cá tiếng vua và cái cá gì cũng phải bắt nguyên cái mỏ nó từ lư mà hình bông sen vậy đó mình chỉ biết đọc thôi mà trong cái tâm mình thì bất thiện dày đầy dẫy miệng thì đọc mà cái lai con mắt thì nó lườm lườm liếc liếc thấy thấy quýt quýt môi má trề biểu tùm lum hết à, trề môi biểu môi khinh bỉ người khác tị hiền người khác ghen ghét khinh bỉ người khác à, thì cái đó là mình mới tu ngoài miệng thôi thì mình, mình tu gì đắt cái đó thôi tu ngoài da thì mai mốt nó chỉ đắc ở ngoài da à, nó nói là ngoài da da có nó đẹp vậy thôi chứ trong nó bệnh nan y không có trong không có nhiều người mình đi đàn tụng đám mình thấy họ chết mình tiếc da dẻ hồng nào cái đó mình nó bị ung thư trong làm lẽ lắm ung thư đâu có thứ tư thứ sáu chết ngắt coi như là nó chỉ đẹp có ngoài da mà trong thì nó, lầy ở trong à, cho nên mình tu cái gì thì mình đắc cái đó à mình tu cái đầu mà đắt cái đầu tu ốc thì đắt ốc à, mà, mà tu tủy tu xương thì đắt tủy đắt xương mà mà tu ngoài da thì nó đắt ngoài da thì những cái việc mà mình thấy mà mình à, mình hiểu cái chữ thiện ác mà hiểu được nghĩa lất lớn phất phất mốt cái mình được chứ bên ngoài tôi biết tôi nói về những người mất tin những người mất tin đó ông nói như hơi quá lời thì chứng minh à, chứng minh nếu mà các vị không có sống chánh niệm nếu mà các vị không có trí tuệ không không có đời sống tham nhẫn không có tự tâm thì cái chuyện mà quý vị làm được nó chỉ là bố thí và phục vụ thôi quý vị tôi nói cho quý vị nghe nếu mà những cái giá trị tinh thần tâm linh tinh thần mà không được lưu ý mà chỉ lo hình thức không thì tôi không phủ nhận cái chuyện bố thí nha tôi phủ nhận nhưng mà coi chừng tu đó là tu gia nghĩa là mình tu những cái mà người ta thấy thì mai mốt cái mình được cũng toàn là mấy cái người ta thấy không mà thí dụ như là người ta thấy mình giàu nè người ta thấy mình đẹp nè răng đẹp trán đẹp mũi đẹp nè tôi thấy mình ờ, có cái âm thanh tiếng nói hay nè dáng đi đẹp nè nhà cao cửa rộng vợ đẹp con ngoan nè đó là những cái mà người ta thấy à, còn những cái bên trong cái khả năng mà lìa bỏ phiền não khả năng mà đắc thánh khả năng mà thấy được bốn đế 12 duyên khởi là khả năng đó mình có tại lý do xưa mình chỉ tu toàn cái vỏ ngoài không mình tu kiểu bánh cam mới biết, biết tu bánh cam không? nói bánh cam cũng thèm lâu lắm rồi tôi cũng, cũng, cũng không có còn nhớ cái mùi của nó mình nhớ trên đời nó tồn tại một cái bánh cam cái bánh cam là cái ruột nó rỗng mà nó toàn ở ngoài không nó rắc mè với đường à, đó tôi tôi kiểu tôi bánh cam nó là tôi vậy đó à, tôi kiểu bánh cam có nhiều người tu vui lắm có người tu như cây mí có nhiều người tu như trái bắp có người tu như là cái bánh cam à, trái bắp là sao có nghĩa là ở ngoài ăn được ăn được có khúc trong nè ăn chỗ cái hộp vô tới cái cùi liệm đó là tôi cử trái bắp đó. có nghĩa là mới nhìn họ thì thấy không có gì hết bình thường nhưng mà tiếp xúc với họ thấy dễ thương lắm nhưng mà đào sâu vô trong ngu như vịt không có trao dồi trí tuệ tham nhẫn thiền định gì hết ừ. mới tiếp xúc thì thấy thường lắm nó là, nó là cái nó là cái mấy cái lớp vỏ ngoài có trái bắp mà rau bắp vỏ bắp cái áo ngoài không có gì hết nhưng mà tiếp xúc vô nữa thấy rất là dễ thương nhưng mà thêm nữa thì trong rộng xài được là cái cùi bắp mà ừ. rồi có người tu với bánh cam là sao tức là nhìn nó đã lắm à, nhìn nó trời ơi đường áo ngoài cái màu nó vàng ươm vậy đó. mè nó rắc lên cắn vô đã lắm mà trọng rộng có, có khỉ gì hết ừ. rồi còn có loại nó tu có người, người nó như cây mía là sao có nghĩa là khi gặp cái cảnh mà gian trưng khó khăn đó thì mới thấy họ cái tu của họ nó bị trào ra cái cây mía mà để tự nhiên thì ừ, ừ, họ có thấy được cái, cái, cái xuất sắc của nó cây mía nó phải bị người ta cắn người ta nghiêng cái răng nó bị máy ép cán nó làm bị trào ra cái nước Đấy, thì có người uh, là họ cái cái cái họ chỉ họ cái cái cái cái, cái, công phu tu hành của họ như vậy họ phải gặp cái nghịch cảnh thì nó bây giờ họ mới trào ra được ừ, mới trào đó còn lúc gặp của nói theo cái nghĩa khác là lúc nó gặp cái cảnh gì đó họ mới chịu tu được có loại tu như mía có loại tu như trái bắp có loại tu như cái bánh cam là như vậy đó thì nãy giờ tôi nói à, tôi nói cái đề tài là cái gì và tại sao nha tại sao thì ở đây nó mình tu cái gì thì mình đặt cái đó nha mình tu ngoài da thì mình đặt cái ngoài da tin tôi đi tôi mà mà ngoài da là sao tu ngoài da là tu những cái mà người ta thấy được đấy, người ta nghe được đấy à, tụng kinh thì ai không nghe thì mai mốt mình sanh ra mình có cái giọng nói nó quá sướng du dương rồi mình bố tí à, là mình cái gì đó ai cũng thấy đúng không à, thì đời sao sinh ra là mình những cái mình được là những cái mà người ta thấy không dạ cao cửa rộng tùm lum cái còn một cái nữa đó mình tu giỏ mà còn phải tu ruột nó mình tu những cái mà người ta không thấy tới hồi mình đắc á mình đắc về những cái người ta không có thấy đó thí dụ như đức phật đó là mình nhìn vô mình chỉ thấy có 32 tướng tốt của ngài thôi không ừ, mình nhìn ngài mình đi nghe được cái âm thanh của ngài âm thanh hay quá không? Ừ, nhưng mà phải là cái bậc thượng căn đại trí túc duyên sâu dây thì mới thấy được cái hay khác của đức phật à, nhớ nha mình tu cái gì thì mình được cái đó mình tu sao mà mình gặp Phật mình chỉ có cái khả năng gọi là hoan hỷ với cái vẻ ngoài này chưa được mình mà mình phải hoan hỷ những cái vô hình vô tướng của Phật của thánh của hiền đó mới là ngon à nhớ cái đó ừ. có rất là nhiều đạo Phật họ không có hèn mà có những hiểu được Phật pháp và chỉ mến ngài thì dùng mới hay quá thì mới hay quá thấy 30 hảo tướng đẹp quá thấy đội đi đứng cơ kìa trời đạo cốt không phong thái không đẹp quá dáng đi như là sư tử không giọng nói nhu du dương như là phạm âm như là chim tiếng chim ca lăng tầng già từng cái động tác sinh hoạt của ngài là mỗi mỗi nhất cử nhất động đều là chánh niệm đều là từ mẫn hết thích được tới đó thôi chỉ có cái bậc mà mà, mà thượng thừa đó khi gặp phật họ mới ngồi là họ nghe họ vượt qua khỏi cái âm thanh hay đó để họ hiểu được bên trong cái cái là cái câu nói âm thanh cả câu nói du dương đó nói cái gì và họ vượt xuyên qua cái ba mai hảo tướng đó. họ tại rằng bên trong cái hảo tướng đó tại sao người đó có hảo tướng và bên trong cái hảo tướng này nè người này còn có những giá trị tâm linh tinh thần nào khác nữa Đấy, cái đó đó mà tại sao người ta có khả năng này là bởi vì kiếp xưa người ta vừa tu rượu mà vừa tu giỏ có nghĩa là sao vừa tu kiểu bánh cam mà tu luôn trái bắp mà vừa tu luôn có học vẽ học vẽ là ăn cái hộp trong kiến nhân trong à, tu ba lớp luôn ở ngoài rồi trong rồi trong lõi tu hết còn đa phần mình mình tu như trái bắp mình tu như cái bánh cam nữa đó mà không biết các vị cũng có biết trái ô mau không tôi xa xứ lâu chứ tôi nhớ trái mau trái đâu mau hình dáng này giống như là cái xà beng mà mà xây dựng cái xà beng mấy xà beng cái sắt xây dựng cái sắt mà nó có gân gân gân gân ở ngoài đó. Ừ, cái trái cái trái ờ, trái ô môi nó y chang vậy đó. y chang như cái, cái sắt xây dựng nó to vậy đó. người không có thích thì chê nó hôi nó hôi dữ lắm mà người thích thì nghe cái mùi nó ứa nước giải mà nó không ăn được nó họ điệp họ điệp họ phượng vậy đó Ờ, an điểm có hết cứ nút nút cái hộp đó thôi ờ, mà cái vị nó cũng ngộ cái ngọt của nó ngộ lắm ừ. ở Việt Nam ngày xưa người ta hay, hay chặt ừ, ừ, cái khúc khúc như này khúc như dài mắt dài mắt bán cho học trò cái trường tiểu học nhà quê đó bạn học sinh nó ăn uống không có bổ dưỡng nên cái nút nút nút nút rồi nhả nhả hết thì có nhiều người hôm nay tu cái kiểu người trái u mâu có nghĩa là đến chùa không có một cái nhận thức không có một cái nhận thức cần thiết cho cái chuyện tu chứng không học cũng không hành do ai đó rủ thì đi buồn buồn ghé chùa thì cũng đi ba má chết không biết đem đi đâu giao hủ xương cho chùa lâu lâu cũng phải đi à, rồi vô chùa nghe ba chớp ba nhát là chủ yếu là tám thì nhiều à, tụ năm tụ ba nó dốc rồi tụ lâm hết đi về thì cũng có công đức đó nhưng mà công đức của họ nó y họ tu cái kiểu tu của họ đi trang như cái mau vậy đó nhìn thì hoành tráng đó. nhìn thì hoành tráng cái trái nó to lắm chặt ra rồi nhìn cái màu nó cũng đã lắm ờ, vàng ươm mình đã lắm nhưng mà cứ đâu ăn uống được gì đâu cứ múc múc múc múc vào nhả, múc múc múc múc vào nhả, vậy là tôi kiểu trâu môi thì uh, trong râm này thế đào cũng có cái tay kỳ nhân dị sĩ ờ, kinh sách trong chủ đọc mình ngồi đó là ngồi mà, mà, mà tưởng tượng không nè à. rồi cứ mình tưởng tượng mình tưởng người khác cũng tưởng tượng thì thế nào trong râm này cũng có người nghe tôi giảng nãy giờ đó nghe, nghe tôi nói về trẻ bắp rồi môi các vị biết cũng giảng không dựa trong kinh là ông ngồi ông nghĩ ra dạ thưa tôi u mê lắm tôi, tôi, tôi chưa tới cái mức mà nghĩ ra đó đâu Đấy, đó là kinh đó. kinh ngày sẽ là phất ừ. ngày sau là cái, cái, cái ngày sẽ là phất ngày có nói thế này nghe nói rằng tất cả chúng sanh trong đời này không có ai mà dễ ghét chỉ có hai hạng dễ thương và đáng thương thôi ngài sẽ là phất nói dễ thương và đáng thương cái hạng mà sống thiện sống lầm là cái hạng dễ thương còn cái hạng mà trời ơi nó thể bất thiện là cái hạng đáng thương à, nói cho tôi nói nhiều người không biết có tưởng tôi chế đây không tôi tôi có khả năng mà chế là cái đó là bây giờ tôi đã đấu sức nội viện này chứ tôi đâu có mở cái cõi ngủ trượt ác thế mà trần ai khoai cũ chó chê mèo mửa nó lồi chầm té bứa này nhưng mà nhưng mà nó là do coi kinh mà thầy nghe nói như vậy nghe nói trên đời này không có ai mà dễ ghét cả, chỉ có dễ thương và đáng thương thôi mà kinh nào nói này này trong tăng chi bộ kinh đấy à, phần năm chi đó. nghe nói rằng có những cái người đó mà coi như là họ giống như cái hồ nước vậy đó mình gặp được họ rồi là mình nhào xuống là mình uống được thì uống tắm được thì tắm lội được thì lội giặt được thì giặt rửa chân rửa tay nhúng nguyên cái đầu vô luôn coi như là uống ăn tắm giặt tưng bừng ở trong cái hồ nó đó là những người những bậc trí thiện mình gặp họ mình nhìn họ mình cũng sướng mình nghe họ mình cũng sướng mình bắt trước ở mình tu mình cũng lợi ích không đó họ là những cái hồn mênh mông trong rắc trong rắc tinh khiết nhưng mình người nói có những cái người mà họ không phải là cái hồ cái thiện của họ nó không có đủ để làm cái hồ mà họ chỉ là một cái vũng nước mà mình tới là, là mình phải bụm như này mình lấy cái tay mình bụm nhẹ chứ mà bụm mạnh quá cái nó nó nó nó, nó dậy nó, nó, nó, kiểu mà trúc lâm dậy sống nó, nó, nó, nó cặn cáo bùng trình nó lên là, là coi như là cũng mệt lắm nha cho nên là ngày nó có những người giống như cái dũng nước thì mình tới mình, mình phải lấy cái tay mình vóc mình bụm lên vậy mình, mình mới gọi là mình mới gọi là khai thác được cái hay của họ Đấy. nhưng mà ngày nó có những người mà nó tệ quá đi nó không nó không có đủ nước cái, nó cái cái lượng nước nó quá ít cái lượng thiện nó ít lắm nó không có đủ để mình đưa hai cái bàn tay cho mình bóc mà ngày nói là mình chỉ đưa cái một bàn tay vô mình hớt nhẹ được nhiên hay nhiều mình hấp thôi và ngày nói là có những người cái thiện họ nó ít giống như cái, cái, cái, cái dấu chân bò dấu chân trâu nó quá ít thì mà mình là quá khác thì mình phải làm sao cái dấu chân bò nó nhỏ đến mức mà mình đưa cái bàn tay vô không được mình phải làm sao mà mình khác quá mình phải làm sao trong trong đó mình nói rất rõ nhà nói mình cái chống hai tay mình đưa cái miệng mình sát cái vô trong cái cái, cái, cái dấu cái dấu cái dấu chân đó, đó dấu chân bò hấp dĩ nhiên ngày đang nói trường hợp mà cái chỗ nào ngặt nghèo kìa chứ ai mà dám uống cái nước đó quý vị ơi nhưng mà mình ơi mình là mình phải dùng cái đầu con người chút xíu thì nhà nói như vậy nghĩa là ngày nói đến chỗ ngặt nghèo đó thì khi mình gặp cái dụng nước mà nó nhỏ quá vậy đó bằng tay mình đưa vô không được thì mình chỉ còn nước mình đưa cái môi mình vô tới sát bên đó mình hấp được nhưng mình hấp hấp nhẹ rồi hấp nhiều quá nó cũng cũng cũng dậy sống nữa này thì nó cũng vậy có nhiều người họ cái thiện của họ nó bao la mình là gặp họ mình nghe họ ở gần họ là lợi ích này thoải mái vô tận vô biên nhưng có những người mình chỉ nên tiếp xúc rất là chừng mực chỉ nghe những cái gì cần nghe chỉ nhìn cái gì cần nhìn rồi làm ơn sayonara ô rồi vo đi liền nha bye bye ví được dịp chứ không có mà mà nắng ná mà mà, mà, mà dây dưa là, là, là thế nào cũng bị nhưng mà tên nó cũng còn khác cái tên nó còn có cái để mình nghe có cái để mình nhìn còn có tên còn tệ nữa nó phun ra được một câu dễ thương là mình đã mừng rồi à còn cái tên cuối cùng cái tên cuối cùng là mình hãy nghĩ khi mà nó tệ quá mình cứ nghĩ cái này bây giờ nó như vậy nhưng mà trước đây và sau này chắc chắn nó sẽ có lúc nó thiện đó là cái hạn cuối cùng cái hạn cuối cùng nó tệ như vậy đó. nó tệ như vậy đó nó tệ đến mức mà mình nhìn nó hoài không có ra cái gì dễ thương hết mình đâm phải suy nghĩ cái tên này trước đây và sau này nó sẽ khác rồi xong bởi vì mình phải nhớ thế này con ma nào thì cũng có một tương lai và ông thánh nào cũng có một quá khứ đó là cái câu nói của tây không kẻ ác nào cũng có một cái tương lai biết đâu sau này nó khác mà ông thánh nào thì cũng có một quá khứ bề bối nhờ mình hiểu vậy cho nên cái lòng mình nó bình đạm quý vị à, à nó bình thản mới có thể thông dong thõng tay vào chợ thông dong đi vào cái chốt chợ đời tầng ngại quay cũ này ok Đó, cho nên nói đến cái thiện nói đến cái nói đến chuyện tu hành là chúng ta phải phân vui chúng ta nói cho bằng hết những cái đó để mình thấy mình ở cái chỗ nào trong cái, cái cuộc tu này này, đừng có tưởng đừng có tưởng đấy là có mặt trong chùa có cái pháp danh đã có xong cái lễ quy y là phật tử là đủ rồi sai nha đừng có nghĩ rằng mình là đại thí chủ là xong sai đừng có nghĩ rằng mình tham dự nhiều lớp giáo lý là đủ rồi sai đừng có nghĩ rằng mình đã đi hành hương ấn độ 8 lần rồi sai à, mình đừng có nghĩ rằng mình đã tu thiền mình miếng điện dài khóa là đủ rồi sai mà hãy nhớ rằng tu cái gì thì mình đắc cái đó mình gieo cái gì thì mình gặt cái đó mình tu ngoài da thì mai mốt mình được toàn là cái ngoài da không mà rồi thế nào trong râm này quý vị cũng quên hỏi ngoài da là cái gì tôi nhắc là ngoài da cái là mình tu cái gì mà người ta thấy được đó, đó gọi là tu ngoài da còn mình tu được cái gì mà người ta không thấy á, thì cái đó gọi là tu trong ruột thì nhờ mình tu cái trong ruột mai mốt mình cũng sẽ được những cái trong ruột và những cái mà người ta không thấy và mình cũng không cần người ta thấy cái thứ thiệt rồi đó nó không có màn người ta biết nữa à, trong kinh kể cái tỳ kheo mà hạnh đầu đà đó có nghĩa là tiết giảm tối đa nhu cầu vật chất nhu yếu phẩm à, đó gọi là tỳ kheo đầu đà Đấy. thì tỳ kheo đầu đà gồm có là nhiều hạng cái hạng đầu tiên đó, đầu đà đó, là bởi vì ờ, là muốn cho người khác biết muốn ờ, Linh xin lỗi hạng đầu tiên là đầu đà ờ, sống ờ, giản tiện thanh bằng để, cho người khác có cái niềm tin có cái lòng thương quý mình mình đầu đà vì danh vì lợi này đó là cái hạng đầu tiên cái hạn thứ hai đó là, là không phải vì danh vì lợi nhưng mà đầu đà đó cũng có mục đích tu hành ngon lành lắm á cũng cầu đạo vậy đó nhưng mà cũng còn mong người khác biết bên ngoài cái đầu ra nó còn những khác mình dịch kinh dịch sách nhiều quá tự nhiên mình đi đâu mà thấy người ta không biết mình, khó chịu mình hỏi quý vị có biết tôi là ai không đó nó có vụ đó mình là có nhiều cái mình là thí chủ mình cũng nổi tiếng một vùng đại gia một phương mà tự nhiên mình đi lại cái chỗ lạ đang biết mình cũng ráng tìm cách Ừ, nói được nói xui sao để cho người ta biết rằng mình ra Đà Nẵng thì nó trong Nam tôi đâu phải tệ còn mình à, dân Đà Nẵng mà vô trong Nam cũng ráng cho người ta biết à, tôi ngoài Đà Nẵng tôi cũng có, có, giá lắm mà có thớ lắm à, Hà Nội cũng vậy Quảng Trị Quế cũng vậy nói chung là có hạng thứ nhất là làm thiện làm lành mà thuần túy cầu danh cầu lợi thì cái hạng này quá tệ hạng thứ hai là cũng có lý tưởng ngon lành đó nhưng mà còn mong người khác biết uhm. còn cái hạng thứ ba là thậm chí không thấy an lạc khi người khác biết thậm chí không thấy thoải mái khi người khác biết gì mình nhiều quá thí dụ như tôi nói về cái hạnh hạnh hạnh khắc thực đi có cái trường hợp đầu tiên thì cái vị đó là sống hạnh khắc thực để mà được nhiều người khác biết tới cúng dường nhiều hơn cái hạng này có nói hạng thứ hai là cũng muốn tu thanh bằng đơn giản tri túc giản dị nhưng mà cái hạng thứ nhất là cũng mình mang tiếng mà đi bác này, nhưng mà là do đệ tử à, sắp xếp à, canh ngoài ngõ thầy vừa ơn bác là, là nhào đợi để đầy bạc, còn là cô lân chảo cũng yến xào bào ngư rồi tụi lum à, đó gọi là hạng đầu đà loại một loại hai đó là không bị dính mắc ở trong cái thí chủ riêng nhưng mà còn dính mắt ở trong cái gì dính mắt ở trong cái, cái chỗ nào mà dễ dàng thất thực chỗ nào mà còn có người biết tới mình không có tệ như loại một nhưng mà cũng còn còn mong người khác biết tới mình mặc dù phải đi danh lợi nha nhưng mà người khác cũng biết cái lòng mình nó không được không được yên nhưng cái là cái hạn đầu đà thứ ba nó là ngay lúc nào mà phát hiện ra mình đã bắt đầu nổi tiếng thì lòng cảm thấy không an lạc không có thoải mái muốn tìm về một cái nơi nào đó để được sống vô danh cái hạn này đáng để mà mình lấy cái trán mình mình chà lên cái cái bàn chân tức là đến một lúc nào đó người ta không còn cái, cái niềm vui người ta lúc bây giờ nó đã qua khỏi cái niềm vui thông thường thường tình rồi cái gì tự mình biết riêng mình nó đã lắm Đấy. còn cái niềm vui mà phải để cho thiên hạ nó ban phát cho nó còn hèn lắm không còn để còn mong cho người ta biết mình còn mong cho người ta khen mình còn mong người ta nể phục mình thì nó, nó chưa lên lắm mà sẽ có một ngày mình an lạc với cái tri kiến của mình mình an lạc với cái chánh niệm của mình an lạc với thiền định của mình an lạc với những thành tựu những sở chứng của mình và những cái đó nó lạ lắm khi mình xì nó ra đó thì nó không còn nữa cái thứ thiệt á cái thứ thiệt á. có những cái những cái mà khi mà mình khoe ra mà mình còn thấy sung sướng đó, thì cái cái đó là cái giỏm còn cái những thành tựu quả chứng mà thứ thiệt đó thì thứ nhất là đem so với cái niềm vui mà được người ta một trên một tỷ thứ hai cái đó mà nói ra nó mất tiêu lạ vậy đó ví dụ như mình có những cái nhận thức có những cái thấu đạo về Phật pháp nói ra ai hiểu vấn đề là nói ra ai hiểu cho nên mình thấy nó hay quá mình tìm cách mình giảng cho người ta hiểu đó coi chừng thất vọng mà bản thân mình khi mình thấy là mình nói kiểu đờn xảy tay câu nó trái quốc năm nay nó nản nó mất cái niềm vui nó mất thôi thì hãy giữ nó lại không phải là vì ích kỷ mà vì rượu ngon không có bạn hiền không mua không phải không tiền không mua rồi đời sống chánh niệm quý vị khi mà là hành giả thứ thiệt đó người ta ngại tiếp xúc lắm người ta ngại nói chuyện đó là thứ thiệt nghe không thứ thiệt thì cái thời gian mà nói để đối với hành giả thứ thiệt đó phải chánh niệm một trăm phần trăm nội mà cái công việc cái việc mà ăn mặc không sinh hoạt tắm rửa là đã hết thời gian đi tới đi lui ngồi nằm là đã hết thời gian để mình bây giờ mình phải đi kiếm ông A bà B để mình nói chuyện mà nếu mà lúc mình nói cái đó, đó mà mình thất niệm thì quá tệ còn nếu mình vừa tiếp xúc mình vừa niệm nó quá mệt Đấy không tiếp xúc bằng sự thất niệm thì quá tệ mà ráng giữ chánh niệm trong lúc tiếp xúc thì nó quá mệt trong khi mình sống một mình mình thì nó không có tệ nó không có mệt Đấy. cho nên hành giả nào mà còn có mở miệng ra khoe được hay lắm bác phong này tựa từ ngày cũng theo quan nghĩ quá chị ờ, anh ờ, ra em ờ, cậu ráng đi tựa quan nghĩ lắm cái bác phong này hay lắm này là, là cái thứ đó là thứ dởm còn cái thứ thiệt đó là nó vừa thấy người là nó quẹo nó đốn mắt không phải là nó sợ nhưng mà nó không có muốn ai dẫm cái gót chân phàm phục phàm, phàm phu tục tử lên cái mảnh đất thiên họ họ muốn, họ muốn một cõi riêng như vậy đang đi gì nè đang đi trong thiền viện như Kalama chẳng hạn tôi đã làm gì có đường trốn gì quý vị đó giả thứ thiệt rồi thấy mà ở ngoài nó lao sao ngoài ngõ thiếu gì yến quanh nên là hành giả quẹo cập mặt tiêu Đấy. có rất là nhiều chỗ để cho hành giả trốn thậm chí ở đó có những cái ngọn thạch đăng ở ngoài nhìn như thạch đăng nhưng mà mỗi cạnh nó là hai mét chiều cao hai mét rưỡi ở ngoài nhìn vô tưởng nó là cái thạch đăng nhưng mà không hành giả nào mà cảm thấy là không có muốn lên thiền viện mà cũng không muốn lên thiền đường mà cũng chán về phòng riêng thì cứ leo lên đó khóa cửa lại là xong ừ. mà đó là cái mỗi khóa thiền là mình đóng cửa mình khóa cổng luôn nha ừ. đó là cái chỗ để cho bà con gọi là đó thì cứ thiệt đó cái này không màng ai biết không có màng ai biết mình và tôi nhắc lại lần nữa con nít nó mới thích xoa đầu con nít á, nó mới thích xoa đầu khen ngoan hành cái người hành đạo học đạo mà còn mong thiên hạ nó xoa đầu nó khen dội là chưa khác mà phải có một ngày hành giả thấy rằng cái cõi riêng hình như nó hoang đường mộng mị nó sung sướng cái đó mới khác này tôi nhắc lại còn mong người khác xoa đầu khen ngoan thì ta vẫn hãy còn là em bé đây còn à, mong người khác biết đến mình à, như thế nào thì mình còn non lắm đấy mà lên cái thứ thượng thừa đó thì lời khen với lời chê nó như nhau đó là vì cái đó nghe nó sẽ thành thánh nhưng mà nó là sự thật là vì sao là vì kẻ nào mà còn mê lời khen thì kẻ đó mai này mày bị chê đó dễ nhảy lầu lắm tin tôi đi không khi mà mình nghe người ta khen đó thì chỉ cần mình suy nghĩ một cái nó khen được là, là nó chửi được sáng khen chiều chửi xưa nay chuyện thường nhớ cái đó đời nó khốn vậy rồi nha sáng khen chiều chửi thì xưa nay chuyện thường thứ nhất thứ hai nữa là nó khi nó vì một cái điều kiện một lý do hoàn cảnh đặc biệt nào đó nó buông miệng buộc miệng nó khen vậy thôi rồi xong về nó quên mất còn mình mình ôm cái cục đó mình về mình sung sướng nhưng mà nó không còn giá trị bởi vì cái người nói nó quên mất rồi mà chưa biết là hồi sáng nó khen là khen thiệt cái khen dối mà nếu nó khen thiệt thì chưa chắc chiều nay nó tiếp tục nó thấy cái đó là cái đáng khen nhớ nha ừ. cho nên là phải nói nói phải nói cho rốt ráo giận người đáng chịu cái kẻ mà à, ham danh ham lợi đó xét về mặt nào nó nó giống nhau tào nói là quân tử háo danh tử nhiên có lợi nhưng mà theo trong kinh phật thì không hãy còn ham một hai cái này thì nó đều hèn như nhau hèn như nhau còn mong được người khác biết mình tưởng là, là người ta không biết nhưng mà hãy mình có cái lòng người ta biết cái thằng ham danh nó có cái mùi tanh tanh khác nó tanh mà nó có pha tí mùi trầm còn cái cái đứa mà ham lợi nó tanh tanh mà nó thẩm thẩm nhưng mà cái nào cũng tanh hết cái nào cũng, cái kia nó hơi có tí trầm nhưng mà nó cũng tanh à, còn cái nọ nó tanh mà nó, nó thẩm à, nói nó hôm nay một cái là cái nào gọi là mùi cá sống đó, nó nhiều một cái cá sống mà nó có hơi đượm mùi tí mùi nhang còn cái cá sống mà đượm tí cái mùi uh, rác mùi cống rạch chỉ vậy thôi này đi ừ, trang vậy và cái người hiểu đạo rốt ráo sẽ thấy rằng không có gì nó ngu sững cho bằng đam mê ở trong cái món quà tặng của thiên hạ mà nó ban ra cho mình nó ban được nó lấy được nó tặng hoa được thì nó đổ rác lên đầu mình được nhớ cái này bởi vì cho nên Việt Nam mình là hỡi cô quét rác lên lầu sao cô đổ rác đầu của tôi cái đó, đó là có thiệt đó cái đó là có thiệt đó quý vị cái đó là cái có thiệt hôm nay à, mình thấy nó quét rác mình tưởng nó làm sạch cái chỗ của mình nhưng mình quên một chuyện là mai này đó nó lấy rác nó đổ đầu của mình nó làm việc cho mình nhưng mà những cái gì nó làm ở mai này chính là cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái, cái đồ hốt rác này nó đổ đầu mình nó khen được thì nó chê được nó thương được thì nó ghét được cũng giống như mình thôi hãy mình thích được thì mình ghét được và chính cái thích này nó dẫn đến bao nhiêu cái hệ lụy khác chính cái ghét định dẫn đến bao nhiêu hệ lụy khác mỗi tiếng khen và mỗi tiếng chê nó đều dẫn theo bao nhiêu cái hệ lụy khác người mà biết rõ những cái hệ lụy đó họ không có tiếc tha chuyện khen mà chê nữa ờ, họ, họ, coi nó thường lắm ừ, đó cái đó cho nên làm gọn lại cái bài giảng bữa nay tôi nói cái gì làm ơn nhìn lại cái gì và tại sao toàn bộ đời sống mình chỉ có bao nhiêu đó thôi quý vị nha à, bây giờ rồi bữa nay tôi uh, nghỉ sớm nha các, các vị cũng không cần nghe nhiều nghe nhiều được rồi hơn tiếng hồ rồi hẹn lại gặp lại các vị uh, ngày, ngày thứ hai tuần sau mỗi buổi giảng thế này là buổi giảng cái đại chúng à, tôi cố ý à, nói ra những chuyện những khái niệm những từ ngữ bình dân nôm na nhất không thuật ngữ à, còn những lớp internship thì chúng ta phải giải thích nhiều à, mệt mỏi còn những lớp này thì coi như mỗi tuần cũng còn giữ là một chút liên lạc với bà con đại chúng chúc các vị một đêm vui một ngày lành Dạ, dạ Phật. cảm ơn sư dạ dạ okay. con chào sư dạ mô phật con chào sư dạ yeah. Kiên đưa đưa bắp với đưa ô mồi lên thì cá hả anh Tiên <laughs> rồi bye nha dạ Xin chào à, mọi người cảm ơn uh, tất cả mọi người uh, đã lắng nghe bài pháp thoại của sư và hẹn gặp lại quý vị trong uh, tuần sau và xin quý vị vào room sớm nha quý vị đừng để đến trễ quá à, xin cảm ơn quý vị à, cảm ơn anh Kiên ok dạ. cảm ơn anh dạ, chào anh Kiên chào